Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Việt Dũng bóng đá nơi mà có thể đưa ra những mã nhận định cùng với những mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo và đầu tư. Thì như anh em có thể thấy là ở hai video trước mình đã nhận định cho anh em hai trận đấu đó là Napoli đối đầu với AC Milan cùng với là trận đấu giữa Blackwood đối đầu với uh, à, Blue thì ở trong trận đấu giữa Napoli đối đầu với AC Milan thì mình chỉ cho anh em một mã kèo duy nhất đó là mã kèo AC Milan cộng 0.5 thì ở trong cái trận đấu này thì chúng ta đã có tỷ số là 1-1 và đang trọn vẹn cho mã kèo AC Milan cộng 0.5 còn về trận đấu giữa Blackpool đối đầu với Blauwick thì uh, trong trận đấu này mình cho anh em hai mã kèo đó là mã kèo uh, tài 2.5 cùng với đó là mã kèo Blauwick trừ 0.5 thì chúng ta đã ăn được mã kèo Blauwick trừ 0.5 cùng với đó là lá tạch mã kèo à, tài 2.5 bởi vì tỷ số trận đấu này là à, không hai Nhưng về phía Black uh, Blue thì xin chúc mừng anh em nào mà đã tin tưởng và đồng hành cùng mình trong thời gian qua cũng như những anh em đã theo dõi và à, ủng hộ mình ở những cái video trước còn đến với video ngày hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em một trận đấu đó là ở trong khuôn khổ cúp C2 đó là trận đấu giữa Glossy đối đầu với Leverkusen được diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 21 tháng 4 năm 2023 thì liệu rằng ở trong cái trận tứ kết lượt về này thì đội bóng nào sẽ giành chiến thắng và giành được cái, à, cái lượt đi tiếp ở trong cái à, vòng đấu này thì mời anh em đến video nhận định ngày hôm nay của Dũng mà trước khi mà bước tới video nhận định ngày hôm nay thì anh em đang xem video yêu quý Dũng hãy để lại cho Dũng một lượt like và một lượt đăng ký kênh để Dũng có thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em có thể tham khảo và đầu tư thì đến với lượt trận ngày hôm nay anh em có thể thấy là đội hình dự kiến của hai đội bóng lần lượt sử dụng đó là đội hình 352 à, về phần sân của Glossi cùng với đó là Leverkusen sẽ sử dụng cho mình đội hình là 3412 để đối đầu với à, đội hình 352 à, của Glossi ở trong trận đấu ngày hôm nay thì anh em có thể thấy là hàng công cao nhất của Leverkusen sẽ gồm có hai cầu thủ đó là Florian Wick cùng với đó là Mosa Derby và có một cầu thủ được thi đấu ở hàng tiền vệ đó là Armenia Andrlich cùng với phần sân của Glossi sẽ gồm có hai cầu thủ đá ở vị trí cao nhất ở trong trận đấu này đó là Bonivasi cùng với là Jobe cùng với đó là sẽ có 5 cầu thủ thi đấu ở hàng tiền vệ trong cái trận đấu này đó là Laposin, Armani, Linen, Toma cùng với là Newcastle còn về phần vắng mặt mà dự kiến không thể tham gia trong trận đấu này thì anh em có thể thấy đây là phần sân của đội chủ nhà Galaxy sẽ có một cầu thủ bị cấm thi đấu đó là Hayden cùng với là một cầu thủ à, không thể tham gia do chấn thương đó là Lucas Brad còn về phần sân đội khách, Leverkusen sẽ có sự vắng mặt của cái cầu thủ à, là thủ môn đó là Andrei Lunet cùng với là một cầu thủ vắng mặt do chấn thương đó là Baretic à, uh, Suchik. Khi mà ở trong cái trận đấu này là uh, Leverkusen hiện tại đang đứng ở cái vị trí uh, thứ thứ sáu của giải Bundesliga như anh em có thể thấy là khi mà đội bóng này trải qua 28 vòng đấu thì có cho mình là 44 điểm và đang có cho mình là trong 5 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này có 4 chiến thắng cùng với đó là một trận hòa thì hiện tại đội bóng này đang cách biệt với vị trí thứ năm là Freiburg với tỷ số cách biệt là 6 điểm còn về phần sân của đội chủ nhà Glossy thì đội bóng này cũng không phải là bạn vừa khi mà đang có cho mình là vị trí thứ hai ở trên cái bảng xếp hạng của cái giải đấu chuyên nghiệp của nước Bỉ thì đội bóng này đang à, cách biệt với vị trí thứ nhất là Gách với à, cách biệt là hai điểm khi mà anh em có thể thấy là thành tích thi đấu của đội bóng này cũng không phải là tệ khi mà chỉ trải qua 33 vòng đấu thì cũng đã có cho mình 72 điểm khi mà Gách cũng trải qua cho mình là 33 trận đấu thì cũng chỉ cách biệt với là hai điểm số khi mà có cho mình là 74 điểm thì anh em cùng mình xem qua thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng thì ở đây anh có thể thấy là trong khoảng 10 à, trận đấu gần đây nhất về phần sân phía Galaxy thì đội bóng này là gần như là bất bại ở trên mọi đấu trường khi mà có tới 3 trận hòa và 7 trận thắng. Thì trận thắng uh, gần đây nhất đó là trận thắng uh, 2-1 ở lượt trận ngày 17 tháng 4 thì anh em có thể xem qua ở đây khi mà trong cái trận đấu này Galaxy đưa ra mức chấp là 2.25 và bỏ một uh, sẽ ăn được uh, à, 0.95 thì đã thua kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-1 và trong trận đấu này thì à, đội chủ nhà Galaxy cầm bóng lên tới 62% nhưng mà chỉ ghi được hai lưới hai bàn thắng vào lưới của đội khách. Cùng với đó là đội khách cầm à, bóng chỉ có 38% nhưng mà đã đâm được một bàn thắng vào lưới của Galaxy khi mà vừa qua phút hiệp 2 phút thứ à, 47. Ờ, Còn bàn thắng của Galaxy được ghi ở hiệp 1 đó là bàn thắng à, thứ phút thứ 17 cùng với là phút thứ 34 anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì có tới 13 à, phạt góc được đưa ra cùng với là hai thẻ vàng. Còn về một số trận đấu khác như là trận đấu à, hòa 1-1 trước à, Leverkusen ở lượt trận ngày 17 tháng 4 khi mà ở trong trận đấu lượt đi anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì Leverkusen đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 1.25 thì đã để thua kèo châu Á khi mà để tỷ số là 1-1 cùng với đó anh em thấy là trong trận đấu này thì sẽ có tới 12 góc được đưa ra cùng với đó là có bốn thẻ vàng thì anh em có thể chơi một cái kèo đó là kèo à, tài góc ở trong cái trận đấu ờ, sắp tới đây khi mà Leverkusen là cái đội khách đối đầu với Glossy như em có thể thấy là tại vì có tới 12 ờ, phạt góc được đưa ra thì hai đội bóng này mà thi đấu với nhau thì có khá là nhiều góc thì đó là một kèo ờ, thơm là một kèo có thể cho anh em có thể tham khảo còn về phần sân đội uh, khách thì anh em cũng có thể thấy là trong uh, khoảng 10 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này cũng gần như là bất bại khi mà cũng có cho mình là ba trận hòa cũng với là 7 trận thắng thì cái trận hòa gần đây nhất của đội bóng này cũng là ở lượt trận ngày 17 tháng 4 khi mà thi đấu ở giải đấu Bundesliga và thi đấu với đối thủ của mình là Dortmund. Thì trong trận đấu này thì hai đội bóng thi đấu với à, mức cược là hòa kèo đồng thì anh em có thể thấy là phần sân Leverkusen cầm bóng là 57% cùng với đó là có tới 15 lần sút nhưng mà không ghi được một bàn thắng nào vào lưới của đội chủ nhà hết và có thể thấy là trong trận đấu này chỉ có 7 góc được đưa ra cùng với đó là 5 thẻ vàng nghiêng về phía Leverkusen còn một số trận đấu khác thì anh em có thể xem qua thì à, cái trận đấu à, hòa 1-1 trước à, Glossi và trận đấu à, 3-1 nhưng mà đội bóng này thắng với à, với đương kim vô địch ở cúp C2 ở năm vừa rồi đó là Frankfurt cùng với là thắng 2-1 à, trước Bayern Munich. Còn về thành tích mà thi đấu ở trên sân nhà và sân khách của hai đội bóng này anh em có thể thấy là trong 5 lượt trận gần đây nhất, à xin lỗi anh em. À, trong 5 lượt trận gần đây nhất của đội chủ nhà Glossy thì đang có cho mình là 5 trận thắng liên tiếp. Còn về phần sân của Leverkusen khi mà thi đấu ở trên vị trí là sân khách thì đội bóng này có 3 trận thắng cùng với đó là hai trận hòa trận hòa 0-0 trước uh, ờ, Wobung cùng với là trận hòa 1-1 trước uh, ờ, Freibung với những cái thông tin mà dự kiến mà mình đã đưa ra cho anh em xem thì anh em có thể xem qua ở chỗ này trong 7 trên 9 lần thi đấu của đội chủ nhà Glossy thì đội bóng này có trên 2,5 bàn thắng cùng với đó là có 5 trên 5 lần thi đấu gần nhất của đội chủ nhà Galaxy thì ờ, có kèo là cả hai đội ghi bàn. Mới đó là có 4 trên 5 lần thi đấu thì có ít hơn 4,5 thẻ khi mà đội chủ nhà Galaxy thi đấu. Thì với những cái thông tin mà mình đã đưa ra cho em có thể tham khảo như vậy thì ờ, cái kèo nhà cái mà sẽ đưa ra trong trận đấu ngày hôm nay sẽ là bao nhiêu thì anh em cùng mình xem qua ở đây. Trong trận đấu giữa Galaxy đối đầu với Leverkusen ờ, thi đấu ở vị trí là sân khách thì à, Leverkusen đưa ra mức chấp là 0.5 bỏ một vào Leverkusen thì ăn được à, 1.05 với đó là bỏ một và Glossi sẽ ăn được 0.87 và kèo tài xỉu được niêm yết ở mức là à, 2.5 khi mà bỏ một vào kèo tài sẽ là ăn được 0.89 cùng với đó là bỏ một vào xỉu sẽ ăn được à, 1.01 như anh em có thể thấy ở trên màn hình thì sẽ có một số kèo sớm được nhà cái đưa ra đó là kèo tỷ số chính xác tỷ số chính xác hiệp 1 tỷ số chính xác hiệp 2 à, tỷ số chính xác hiệp 1 và cả trận à, tổng số bàn thắng chính xác hiệp 1 và cả trận à, tổng số bàn thắng bàn thắng đầu cuối à, lẻ chắn nửa trận à, toàn trận à, bàn thắng lẻ hoặc chắn à, thắng và giữ sạch lưới cơ hội kép cược thắng áp đảo và tỷ số cách biệt cùng với đó sẽ có một số kèo như là kèo thẻ kèo góc và kèo xiên thì cái kèo thẻ kèo góc và kèo xiên này thì được nhà cái đưa ra vào lúc mà trận đấu sắp được diễn ra cùng với đó anh em nào mà muốn chơi được những cái kèo này thì uh, anh em có thể chơi qua một trang chơi uy tín thì anh em có thể tự do ra vào các kèo khác nhau chứ không phải là chờ qua thầu qua cò thứ hai là anh em chơi qua thầu qua cò thì sẽ không có những cái kèo mà mình vừa nêu trên khi mà ở thầu ở cò thì chỉ có kèo cực chấp toàn trận hoặc là kèo tài xỉu mà thôi chứ không có kèo xin kèo góc kèo thẻ bởi vì cái kèo ngon ăn và chắc ăn nhất chỉ là sẽ là những cái kèo gốc kèo thẻ thì những cái kèo đó là sẽ ngon ăn hơn những cái kèo là cực chấp toàn trận hoặc là kèo tài xỉu toàn trận cùng với đó anh em mà muốn chơi được một trang chơi uy tín ấy, thì anh em có thể search ở trên google để sẽ ra một nhiều rất là trang chơi cho anh em có thể xem nhưng mà những cái trang chơi trên đấy anh em chơi anh em thắng mà có rút được tiền ra hay không thì còn chưa biết Chính vì vậy mình khuyến khích anh em nào mà muốn chơi trên một trang ước chơi uy tín thì có thể liên hệ cho mình qua số Zalo cũng với là Telegram a còng súng xoay kèo để mình có thể đưa cho anh em một trang chơi uy tín cũng với là những cái má kèo ngon ăn và chắc ăn khi mà mình có những cái sơ đồ của đội bóng cùng với những cái thông tin liên quan của hai đội Vậy rằng với những cái thông tin mà mình đã đưa ra ở trên thì trong cái trận đấu này kèo nào sẽ là kèo ngon ăn và chắc ăn thì sau đây mình sẽ đưa cho anh em hai má kèo đó là má kèo cực chấp toàn trận cũng đó là kèo má kèo là tài xỉu cả trận thì uh, ở má kèo cực chấp toàn trận thì mình sẽ cho anh em nằm vào má kèo Galaxy cộng 0.5 bởi vì phong độ hiện tại của Leverkusen thực sự rất là tốt ở trong uh, mọi đấu trường khi mà đội bóng này có tới 7 uh, ờ, trận thắng uh, liên tiếp ở trên uh, mọi đấu trường cùng với đó là có một trận hòa giữa Wolfsburg cùng với là trận hòa 1-1 trước Leverkusen thì anh em có thể thấy ở đây nhưng về phía đội chủ nhà thì anh em có thể thấy là Glossy có một phong độ rất là ấn tượng sau khi mà được xếp thứ hai ở trên bảng xếp hạng vô địch quốc gia của nước Mỹ. Cùng với đó là đội bóng có hạng uh, ờ, 72 điểm sau khi mà trải qua 33 trận đấu thì họ đang thi đấu rất tốt ở trên sân nhà với 5 trận thắng gần đây nhất của đội bóng này. Cho nên ở trong cái kèo mà kèo cực chấp Glossy được cộng 0.5 thì mình sẽ ngương cho em về kèo là Glossy cộng 0.5 còn về kèo tài xíu thì mình sẽ đưa ra là má kèo tài 2.5 bởi vì với phong độ ghi bàn ấn tượng ở trong cái thời gian gần đây của hai đội bóng ấy, đặc biệt là Glossy với 11 bàn thắng trong 5 trận ờ, đón tiếp khách ở trên sân nhà của mình thì ở trong trận đấu này thì chúng ta có thể hy vọng vào một cái trận đấu mà có thể bùng nổ bàn thắng ở trong trận đấu này nên là mã kèo 2.5 là một mã kèo sáng một mã kèo đáng để em có thể tham khảo và đầu tư rồi mình đưa ra để cho anh em có thể tham khảo thì đây là những cái mã kèo mà mình đưa ra sớm trước giờ bóng lăn khoảng 15 tiếng để em có thể tham khảo chứ mình không khuyến khích anh em đầu tư vào những cái mã kèo này bởi vì có thể những cái thông tin mà mình đưa ra ở trên video có thể là chưa chính xác mà có những cái thông tin chính xác nhất là phải từ 10 đến 15 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra lúc đó mình mới có những cái thông tin liên quan đến trận đấu cũng là thông tin chính xác để đưa ra những cái mắc kèo ngon ăn và chắc ăn hơn cho anh em cùng với những anh em nào mà muốn nhận được ở ờ, uh, một trang chơi uy tín cùng với những mắc kèo ngon ăn thì có thể liên hệ cho mình qua số zalo cùng với là telegram a cổng dũng xoay kèo để mình có thể đưa ra những cái thông tin hữu ích cho anh em có thể tham gia vào đầu tư và video ngày hôm nay mình à, xin phép kết thúc tại đây anh em nào đang xem video yêu quý thì có thể để lại cho Dũng một lượt like cùng một lượt đăng ký kênh để Dũng có thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em có thể tham khảo ờ, chúc anh em may mắn và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo của trên kênh à, Việt Dũng soi kèo hoặc là Dũng à, bóng